cho anh biết anh giờ đang đúng hay sai mà sao cô chưa tim của anh cứ nhớ hoài nhớ những kỷ niệm không vui nhớ một người tổn thương mình là anh quá ngốc nên tự làm trái tim đau đừng ai nhắc đến tên của em ngay lúc này đừng ai hỏi đến anh giờ đây như thế nào vẫn lanh lùng chẳng yêu ai vẫn đi về chỉ một mình chỉ biết tìm quên vào những lúc anh say hãy cho anh uống một lần để được say đêm bát cạn để cho anh khóc một lần cho nhẹ vơi đi nỗi lòng anh đã giả vờ mạnh mẽ đến khi mình phải cô đơn để chẳng ai thấy anh vẫn đang tổn thương hạt mưa như không một người sao hạt mưa cứ rớt hoài cần ai đó hiểu nỗi lòng tâm sự cho với nỗi buồn đi hết quãng đường yêu đương trái tim mình vẫn cô đơn đã sai khi từ chối tất cả để thật lòng yêu em ai nhắc đến tên của em ngay lúc này đừng ai hỏi đến anh giờ đây như thế nào vẫn lạnh lùng chẳng yêu ai vẫn đi về chỉ một mình chỉ biết tìm quên vào những lúc anh xa vờ mạnh mẽ đến tìm mình với cô đơn để chẳng ai thấy anh vẫn đang tốt thương hạt mưa như khóc một người sao hạt mưa cứ rớt hoài cần ai đó hiểu nỗi lòng tâm sự cho với nỗi buồn đi hết quãng đường yêu đương trái tim mình là anh đã sai khi từ chối tất cả để thật lòng yêu em tim mình phải cô đơn để chẳng ai là anh đã sai khi từ chối tất cả để thật lòng